bạn đã quay trở lại ờ, với kênh của mình thì ờ, cái vụ án Nguyễn Phương Hằng thì ờ, chắc là chúng ta đã biết kết quả rồi tại vì sao tại vì khi mà tạm giam đó các bạn tạm giam là coi như là là là, là có tội rồi ở Việt Nam mà không có chịu mà tạm giam theo như pháp luật á, là khi mà tòa án mà ra quyết định có tội thì cái người đó mới gọi là có tội nhưng mà ở Việt Nam á, là khi mà các bạn bị bắt là buộc phải có tội chứ bạn không có tội rồi làm sao người ta đền cho các bạn được cho nên là phải buộc phải có tội nếu mà có tội thì mình đang cũng đang rất trông chờ vào để coi, coi cái hội đồng xét xử xử án xử cái vụ án này như thế nào à, coi có dư luận dư luận có đồng tình được hay không còn nếu mà xử có tội thì nó sẽ xảy ra một cái hệ lụy gì hệ lụy là sau này á mà chúng ta cho người ta mượn tiền á mà nó nhây nó không trả nó chậm đó và chúng ta lợi chúng ta chửi nó đó rồi chúng ta hăm dọa nó đó là chúng khi rồi sau đó nó trả tiền cho mình thì à, nó sao rồi nó trả xong rồi nó quay lại nó thưa mình đó là mình ở tù nghe các bạn đó chứ còn à, mình ví dụ như mà mình đòi nhẹ nhẹ nó không có nghe ví dụ như là ví dụ như vậy linh đi ổng là mình nói ổng ăn chặn ổng ngâm 6 tháng rồi mình nói ông ăn ăn chặn nhưng mà sau đó là ổng giải gân ra ổng giải gân xong rồi thì ổng nói ổng không được không có ăn chặn <laughs> đó thì lúc đó <laughs> ổng giải kiện mình cái tội là mình nói ổng ăn chặn à, mà pháp luật thì không có cái xử cái vụ ngâm ngâm thì không không có xử đó cho nên là phải hết sức cẩn thận tại vì sao ví dụ như là mà mình nghĩ là nếu một cái bà hằng mà bà bà kêu ổng bà gây áp lực cho ổng chưa chắc gì mà có giải ngân sớm mà tại vì do là dư luận á người ta nghe thông tin xong người ta áp lực người ta gây người ta vô trang của ổng hỏi người ta làm áp lực cho nên ổng mới xuất hiện để ổng giải ngân đó. thì sau khi giải ngân xong rồi có nghĩa là người ta đã đã làm đó là nga phải làm sao mà người mà anh nói tôi ăn chặn là không đúng đó. về pháp pháp lực là không đúng nhưng mà về ở ngoài thì các bạn cũng tự hiểu rồi đó ví dụ như mình đi đòi tiền thằng đó mình đòi nhẹ nhẹ nó không nghe nó không chịu trả thì mình phải làm dữ lên thì nó mới chịu trả chứ làm sao mà mà mà mình nhẹ nhẹ được rồi khi mình làm dữ lên á, cái đầu nó trả nó trả xong nó quay lại nó nói mình là mày tao không có giật tiền của mày à, như vậy thì nó thưa, thưa mình cái là mình bị ở tù ngay à, đó nếu mà cái vụ án bà bà hằng mà xử mà đúng tội như vậy đó là ở ngoài sau này những cái trường hợp như vậy sẽ bị làm sẽ bị sẽ bị trang gì tại vì sao xử cái vụ đó được khi phải xử cái vụ kia được nó thì rất là là căng nghe các bạn rất là căng rồi có nhiều cái bài báo mình ghi là gì nguy hiểm cho xã hội xâm phạm quyền con người nó làm lên nghe nghe sao có vẻ nó nguy hiểm quá mà nó nguy hiểm gì chẳng nguy hiểm gì cả nguy hiểm là mấy thằng cướp á mấy thằng mà chém đâm chém á mới gọi là nguy hiểm và quyền của người quyền của người là như thế nào mà nó gọi là quyền của người anh xâm phạm người ta anh khiêu khích người ta thì nó không gọi là xâm phạm sao ví dụ như xử nếu mà nói gì là nói chỉ nói một chiều á cái gì nó cũng có cái nguồn gốc của nó phải muốn giải quyết được thì phải giết phải giải quyết được cái nguồn gốc của nó đó. ai khiêu khích ai ví dụ như giờ người ta, cái nguyên nhân là từ đâu nó mới xảy ra được cái vấn đề như vậy đó còn ví dụ như là à, cái người nổi tiếng à, người ta đi tới đâu thì đương nhiên phải có cái người hâm mộ đi theo hoặc là người, những cái người à, đưa tin người ta sẽ đi theo nó sẽ gây đông trong xã hội đó là chuyện rất là bình thường chứ không lẽ giờ dân dân thường mà nổi tiếng á mà đi tới đó người ta hâm mộ người ta tụ tập đông thì không cho mà cái thằng ca sĩ nó đi tới đó người ta tụ tập đông thì lại cho thì bất hợp lý cái đó là xâm phạm quyền con người đó đó đó, đó mới đúng là xâm phạm quyền con người đúng không ca sĩ trong khi người ta không có kêu không có à, không có không có kêu gọi chừng nào tôi kêu gọi là hay là những người mà bà hằng mới kêu gọi ở ờ, ừ, ngày mai tôi đi đến đó tất cả tất cả các anh em hãy tụ tập đến đó thì đôi khi nó sẽ khác tự người ta đến thôi ví dụ như ca sĩ cũng vậy khi mà người ta khi ca sĩ đi đâu mà ca sĩ nổi tiếng đi đâu mà người ta biết người ta cũng sẽ tụ tập ta đón người ta, người ta chào đó là chuyện rất bình thường không lẽ bên này được còn bên kia không cho nên nhiều cái mấy thằng báo mình rất ghét mấy thằng báo làm cái gì á làm cho nó đúng chứ đừng có giật tiếp câu like hay là à, viết bài tùm lum hết nó sẽ tạo thành cái thói quen thì sau này có con người anh nó sẽ rất là xấu đó, bây giờ mà đọc báo mà đọc rất là phải đọc phải phải căng não ra để coi thằng này nó muốn viết cái gì luôn đó ý nó muốn cái gì á thay vì một cái tờ báo sạch đó mình đọc mình rất là tự tin để mình tin vào cái tin tức đó còn bây giờ đọc cái tờ báo nào cũng phải động não để coi coi anh viết tầm bậy hay là anh viết ờ, không tầm bậy đó. Nó, mà làm gì để làm cái gì mấy thằng báo cũng chả có được cái lợi ích gì à, nên sống là nó đúng nghĩa đúng đúng nghĩa mình nói thiệt với mấy thằng báo là như vậy đó. còn cái vụ này mình cũng trông chờ xét xử xét xử để mình xem nó, nó đúng là diễn viên hài hay là không diễn viên hài các bạn các bạn nhìn các bạn thấy rõ cái câu chuyện là các bạn biết rồi đó nếu mà xử đúng thì sau này các bạn ai mà cho mượn nợ cái thằng nợ á, nó cũng khôn ra luôn nó sẽ ừ tôi sẽ ờ, nó nếu mà nó uy tín á, nó sẽ trả bình thường còn thằng nợ mà nó không uy tín nha rồi mà nó muốn chơi bạn đó đó nó sẽ ngâm lâu ngâm ví dụ như nửa năm á, các bạn nói nó nhẹ nhẹ nó ngâm một năm, năm á, các bạn bực lên các bạn đập nó luôn hay là các bạn chửi nó nặng nề lên hơn là nó càng ngâm lâu thì các bạn càng sẽ dễ bị ở tù với nó tiền cũng không đòi được luôn đó đòi được đòi được nhưng mà sẽ bị ở tù nhưng nên người ta không dám đòi là què luôn đó lý do sáu đòi nó giờ mình nói là giật mình nói là giật đúng không khi trong khi thời gian nó chưa trả thì thì mình nói nó giật được sau khi nó trả xong rồi cái nó quay lại nói mình không có giật đúng không đúng đó, sai là đúng đúng hay là sai chỗ này các bạn cứ bình luận nha các bạn cứ suy sự suy nghĩ xem à, cái sự việc chỗ này nó đúng hay là sai à, nếu mà đúng mà đúng với pháp luật hay là đúng với xã hội hay là đúng như thế nào hay là sai với pháp luật hay sai với xã hội như thế nào đó. đôi khi mình nghĩ là pháp luật đôi khi nó nó không còn phù hợp à, có những cái điều điều khoản nó không còn phù hợp với cái cái cái xã hội phát triển bây giờ giống như cái luật nó cũ quá cần phải cải tiến thêm các bạn có nhiều cái chuyện mình thấy ờ, rất là nhỏ mà xử tội rất là nặng còn nói nói bóng nói gió lên này kia để xử tội nặng còn nhiều chuyện rất là ảnh hưởng giống như mấy ông tham nhũng tham ô mấy ngàn tỷ mấy trăm tỷ mấy chục tỷ xử tội rất nhẹ các bạn mà cái cái điều đó mới là nguy hiểm cho xã hội nguy hiểm là sao các bạn nguy hiểm giống như là bây giờ các bạn á xây nhà nó giống như cái gia đình vậy các bạn xây nhà à, mà các bạn lấy tiền đó bạn không xây bạn muốn đút túi của của bạn thì các bạn làm cho các thành viên khác trong gia đình đó sống trong một cái đất nước nghèo hoài luôn thay vì lấy tiền đó đi xây trường học xây đường hay là làm à, công ích hay là hỗ trợ người nghèo người vô gia cư hay là hỗ trợ nhà ở này kia thì làm cho cái đời sống của một cái, cái xã hội đó của cái gia đình đó nó tốt lên nhưng mà các bạn lấy tiền các bạn bỏ túi thì cái không còn tiền để ví dụ không còn tiền để mua vũ khí đi để, để mà tăng trang quân đội hay là không còn tiền để lo an sinh xã hội thì nó sẽ kéo dài rất là nhiều năm mà kéo dài nhiều năm giống như các bạn nghèo mà các bạn phải chịu đựng nhiều năm nhiều năm như vậy mặc dù mà bị bị bắt mấy ông có thể là mấy ông trả lại tiền nhưng mà các bạn đã chịu đựng nhiều năm ai đền cho các bạn đó. cái đó mới gọi là nguy hiểm xã hội mà mấy ông kia không biết uh, xử án như thế nào mình thấy nó rất là công công gì các bạn tính là nói gì công cán gì đó trời ơi công gì cái nhiệm vụ của các anh làm là cái nhiệm vụ đó là các anh phải làm chứ còn, còn, còn, còn, còn ví dụ như người ta thấy anh làm tốt thì người ta khen còn không thì thôi chứ đó là cái nhiệm vụ của các anh người ta giao nhiệm vụ anh đi bắt cá thì thì anh phải bắt được cá không là người ta đuổi giống như tư nhân vậy đó chứ đâu có nói chuyện người công ờ, bắt được là tính thành công trừ khi bắt được nhiều hơn mong đợi thì người ta mới gọi là khen thưởng còn cái đó rất là bình thường cái nhiệm vụ của anh khi các anh ngồi vào cái ghế nào cái ghế đó là cái nhiệm vụ của các anh phải làm chứ không phải là mà khi các anh làm ờ, vào nghề thì các anh đã đặt cái niềm tin cái niềm yêu quê hương đất nước để mà các anh làm rồi đó cho nên là mình không có ấy được xử những cái vụ án mình thấy nó rất là xàm cho nên là mấy ông mà tham nhũng là làm cho nguyên cả một cái dân tộc phải sống trong cái sự nghèo hèn mấy năm trời nếu mà cái ông càng tham càng nặng tham càng càng nhiều là sống càng nhiều mấy năm trời nghèo tiếp nữa đó và các bạn biết bây giờ nghèo hay là mình mình nói như là nghèo là chắc chắn bị người ta khinh thường rồi kể cả một thằng giàu sống trong nước nghèo nó cũng đi ra nước ngoài nó chuẩn bị người ta khinh thường bởi vì nó mang cái tiếng đó mang tiếng dụ ừ Việt Nam là người ta quải rồi ta nghe Việt Nam người ta quải cho dù bạn giàu có trong đất nước người ta cũng quải bạn luôn quải chung đó. thì những cái anh mà, mà, tham nhũng đó, thật phải thật tội là thật nặng thì nó mới trừ được chứ còn bây giờ mà tham xong mà trả lại tiền rồi phạt nhỏ nhẹ thì ô không có ý nghĩa gì chứ tại vì sau khi mà mấy ông tham á mấy ông đã sống một cuộc sống coi như là xa qua xa xỉ một thời gian khá là dài rồi đó rồi sau đó mấy ông trả giá lại một thời gian rất ngắn gì trời ơi sao mà làm tôi tôi cũng đổi luôn tôi nói thật cho tôi sống một khoảng thời gian dài mấy chục năm rồi à, tôi không có làm gì đó nghe mấy chục năm sống ờ, coi như là sung sướng xa qua xa xỉ rồi sau đó bị ghép tội vô ở một hai năm tù chưa chắc gì trong tù mà ở khổ nữa nó sẽ đưa vô tù ngon nữa trời ơi vậy rồi sao mà mà găng đe được các bạn bởi vì nhầm khi mình cũng không biết sao mà nói nhiều thì cũng cũng ờ, cũng sẽ ờ, gắt gối gắt gắt gắt, gắt gói nhưng mà thật sự nó là gì à, mà cứ để xem tòa án xử vụ này như thế nào à, mình để mình biết mình đi mượn nợ đó, mình mượn nợ mà thằng chủ mà nó, nó cà chớn á, là nó nói thằng chủ nợ mà cà chớn mình nói với chủ nợ ừ mày mà cà chớn chửi tao nhiều nha hâm tao nhiều ha là tao trả tiền xong là mày lên đường đó <laughs> là vậy là nó sợ là nó không dám đòi nó không dám đòi các bạn thì nó từ thiện nó cũng vậy các bạn từ thiện giờ <laughs> kêu anh sao kê anh cứ im gu rồi tôi làm áp lực lên tôi làm nhiều trò áp lực mạnh lên rồi anh mới làm sao kê trời ơi như vậy sao mà hồi bắt đầu anh quay ngược lên anh, anh, anh, anh nói chuyện anh, anh thưa ngược người ta này kia làm sao mà làm ví dụ như anh minh bạch thì anh cứ làm anh minh bạch ra rồi đó thiệt mấy người mà thưa kiện mấy người đó coi lại coi nếu mà có cái lòng tự trọng mình nên rút cái đơn này đi chứ còn để làm cái gì tại sao ví dụ như người ta yêu cầu anh thì anh làm được đúng thì anh không chịu làm thì người ta phải gây áp lực lên thì anh mới làm chứ giờ thiếu nợ tôi bây giờ tôi đòi nhẹ nhẹ không trả được phải gây phải đòi mạnh lên phải chữ lên phải làm lên thì mấy anh mới làm thì xui là do một người đại diện cho nhiều người chỉ vậy thôi đó là cái thứ nhất cái thứ hai thì mấy cái ông mà nghệ sĩ ca sĩ này nọ nổi tiếng mấy ông cũng tưởng mấy ông là vua chúa đó cho nên là vua chúa thì bộ mày đừng có yêu cầu gì cả đó. chứ còn nếu mà người bình thường giữa hai người bình thường với nhau thì chắc chắn nó sẽ dễ dàng hơn sẽ dễ dàng hơn đó. còn người kia mấy ông kia ông tưởng ông vua chúa ông là đỉnh của đỉnh đó cho nên là mấy ông bây giờ đừng có vô mà yêu cầu này nọ kia đó. thì bởi vì nó mới gây ra những cái xung đột và xung đột kéo dài thì đương nhiên xung đột mà xung đột kéo dài thì nó sẽ rất là căng chỉ vậy thôi chứ cái vay báo mà viết uh, ờ, nguy hiểm xã hội gì các bạn xâm phạm gì quyền của người xâm phạm ai xâm phạm ai xâm phạm quyền của người quyền của người có đâu mà xâm phạm ờ, ờ, các bạn viết báo hết sức là là là là xem là đi mình viết báo mình viết cho nó đàng hoàng mình viết đàng hoàng không có bị ai la hết mình không phải theo phe này theo phe kia không phải mình chờ cái bên kia thắng cuộc để mà mình theo hay là chờ bên nọ thua cuộc để mình đạp đổ người ta các bạn cứ đứng ngay giữa các bạn cứ cứ xử lý thôi ừ. chứ không có phải là ừ ờ, phải theo bên kia thấy bên kia đang thắng cái ngã qua kia giết ngã qua kia thấy bên này đang thắng cái ngã qua bên này các bạn làm người gì làm gì các bạn các bạn cứ đứng ngay giữa các bạn làm là các bạn sẽ thành công người ta rất tin các bạn cái niềm tin nó rất là quan trọng người các bạn tiền các bạn mất được các bạn kiếm được chứ niềm tin mà mất rất là khó đó nghe các bạn rất là khó đó nó, bây giờ mấy anh trai đó mà kêu gọi được bao nhiêu tiền mấy thằng fan cù nó ủng hộ tiếp thôi chứ còn người ta mà cái lòng tin người ta đã mất rồi đó, thì thua đó, các bạn mất cả thua cái giờ nói gì cho nó xa xôi nó tình bạn đôi khi tình bạn giữa người bạn với bè với nhau mất rồi mất niềm tin người là không rất khó để mà làm được cái điều rồi coi là sửa chữa cái lòng tin có thể là người ta sửa chữa nhưng mà nó cũng bị mất rất rất là nhiều phần cái niềm tin rất là quan trọng cho nên mấy anh mà phải làm sao cho người ta có cái niềm tin cho các anh mới được chứ còn mà các anh làm người ta mất cái niềm tin rồi thì thôi tôi không biết nói sao mà các anh phải kiếm được tiền vì cái chuyện đó thì tôi còn đồng ý còn này các anh với là những người nó nói à, này kia các anh không kiếm được tiền gì đâu mà các anh lại ngã qua bên này ngã qua bên kia ngã qua bên kia các anh đứng ngay giữa mà làm thôi à. xin cảm ơn à, nếu các bạn à, có ý kiến gì các bạn cứ bình luận phía dưới xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của mình